Play Chuyện cũ Chuyện cũ Hốc hát Sư phụ Con nghèo chị nếm đủ Rap rap Chị mà có tất cả tuần Một tổ luôn Không gọi đại tí à Đại tỷ Đời phong ba Khu vườn này hoa luật lệ Respect. Mặc kệ Bảo vệ Rồi tới luôn Lên cao Hát nghêu ngao Bộ lông bào Hơi toán, Ra bán Tê phán nhưng mà có thể rơi những cuộc chơi và từ bờ ý chí thép không thể thua trong vòng xoay số ngay ngày thảo Đầu có sẵn Chân lý Trần quý Sân si Thật phi lý Ngủ trên ngay vàng Ngủ trên ngay vàng Ngủ trên ngay vàng Ngủ trên ngay vàng Chị ngang Ngủ trên ngay vàng trên ngay vàng Ngủ trên ngay vàng Đi rượu vang, ngủ trên nghe bạn Không phải khoan, ngủ trên nghe bạn Thời gian nán, ngủ trên nghe bạn Thật hiền ngang, ngủ trên nghe bạn Thật cao sáng, ngủ trên nghe bạn Thời gian nán, ngủ trên nghe bạn Sáng một tráng, ngủ trên nghe bạn